trong đêm nhạt vui dọn van ngắt ngày đôi ta cùng say xưa dìu nhau dưới ánh đèn màu môi em cười xinh tựa như đóa hoa khiến lòng anh càng thêm cồn si đắm say đêm yêu đương em anh vui lên ô đêm yêu đương của riêng đôi ta đêm yêu đương và bao đam mê ơ đêm yêu đương của riêng chúng mình không gian bừng lên dọn vui ngất ngây có tiếng cười ai rùa vui dọn van đỏ đầy em như là tin than trong mắt anh thắp san tình yêu trong lòng anh rực muôn ý thơ đêm yêu đương em anh vui lên ơ đêm yêu đương của gìn đôi ta đêm yêu đương và bao đam mê ơ đêm yêu đương của gìn chúng mình em ơi Chúng ta cùng say sưa vai kề vai theo nhạc vui Vui lên đi Ta vui tròn nay em và anh trong cuồng say trong đêm nhạc vui dọn van ngất ngây đôi ta cùng say xưa dìu nhau dưới ánh đèn màu môi em cười xinh tựa như đó hoa khiến lòng anh càng thêm cuồng si đắm say đêm yêu đương em anh vui lên ơ đêm vui đương của riêng đôi ta đêm yêu đương và bao đam mê ơ đêm yêu đương của riêng chúng mình không gian bừng lên nhạt hoa tiếng ca có tin cười ai đùa vui dọn vang đó đầy em như là tin than trong mắt anh thắp san tình yêu trong lòng anh rực muôn ý thơ đến yêu đương là bao đam mê đến yêu đương của riêng chúng ta đêm yêu đương và bao đam mê đêm yêu đương của riêng chúng mình đôi ta cùng say sưa vai thế vai thêm nhà vui vui lên đi ta vui tròn nay anh và em trong cuộc